đời em đời em nhưng thuyền không bên thuyền cứ mãi lấy đánh rơi thuyền không bến. vì không bên hiền mãi lãnh thuyền không bến trong bên thuyền mãi